chất lượng dinh dưỡng trung cấp tôi Lương Nguyên biết rõ bản thân chỉ có chút trình độ này. Nhưng trên trận này chỉ có mình tôi là dược sư, cho dù tỷ lệ thất bại rất cao, tôi cũng